Mãi sẽ giới thiệu một số dòng à, bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật. Thì đây là một số dòng bếp ga có những cái tính năng an toàn cơ bản. Đó là khóa ga khi tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi. Bạn nào mà lựa chọn cho mình được một cái con ưng ý thì có thể à, chụp lại cái màn hình ở vị trí con đó rồi gửi kèm thêm cái mã số seri này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình được chi tiết cho các bạn xem chính xác hơn và đối với những dòng bếp ờ, này á, thì ờ, nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ bị tắt tắt lửa đi cho dù một số bếp nó có thêm cái tính năng là rang đồ khô á, thì nó cũng chỉ thêm được 300 độ thôi nó sẽ chịu thêm tới 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga vì qua đó rẻ hơn khuyến mãi chúng tôi cũng đã gắn thêm cái loại công tắc rang bạn nào mà có nhu cầu sử dụng thì có thể à, liên hệ đến shop chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thì như là loại công tắc rang này đây các bạn bật về phía bên trái này là để mở tính năng rang nó đi tính năng lên thì à, khi mà các bạn nấu nướng những món có nhiệt nấu được những món mà có nhiệt độ cao á thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa khi không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí à, bên phải này để tắt tính năng đó đi bếp sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường như ở dòng bếp này vị trí là số 1 đây năm sản xuất là năm 2017 thì bếp này mặt sơ mặt men chống xước nè đã có gắn cái công tắc rang rồi tiếp theo ở vị trí số 2 hiệu bếp là Rinnai bếp thứ ba đây là dòng bếp à, có cái mặt sơn ừ. thì bếp này có mặt sơn thì nó đã có cái, nó cũng có cái nút rang đây thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến phía bên trái này lên 300 độ nè nếu mà bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái chế độ rang nhiều á có thể ờ, yêu cầu đến shop gắn thêm cái công tắc rang nó vào thì shop chúng tôi sẽ gắn ờ, tích hợp cái công tắc rang nó vào ở nút 3 giây này nó sẽ tăng nhiệt độ lên được cho các bạn nấu hoặc là rang những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa tiếp theo ở vị trí số 4 đây là dòng bếp mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2017 hiệu bếp là Rinnai đây bếp này thì tôi có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng tiếp theo ở vị trí số 5 hiệu bếp Paloma mặt men chống xước vị trí số 6 này thì bếp này có mặt sơn tĩnh điện hiệu Rinnai đây tiếp theo vị trí số 7 đây là dòng bếp Rinnai nút nhấn có mặt sơn ừ. Vị trí số 8, bếp được sản xuất vào năm 2016, mặt men chống xước. Tiếp theo vị trí số 9, bếp này có mặt sơn tĩnh điện. Tiếp theo qua dòng bếp này có rất cũng có sẽ có rất nhiều bạn ờ, có nhu cầu mình không sử dụng bếp nướng á, thì các bạn có thể lựa chọn đối với dòng bếp này. Đây là dòng bếp không bếp nướng đây. 209B vị trí số 10 có mặt men chống xước tiếp theo ở vị trí số 11 bếp được sản xuất vào năm 2015 cũng có mặt men chống xước nè tiếp theo vị trí số 12 mặt men chống xước hiệu bếp Rinnai thì đây là một số dòng bếp ga dương có những cái tính năng an toàn cơ bản thì tôi cũng có bán kèm thêm một cái loại một số loại dòng bếp ga âm thì đây là một số dòng bếp ga âm từ âm và bếp full chức năng mặt kiến ga dương này thì à, đầu tiên tiếp theo nữa là ở vị trí số 13 <coughs> dòng bếp âm mặt tráng men chống xước đây là hàng dùng lướt thôi ừ, đây tôi sẽ bỏ cái đầu chia lửa ra cho các bạn à, thấy được đây độ mới của nó đây là cái hàng dùng lướt năm sản xuất của nó là năm 2019 tiếp theo vị trí số 14 bếp ga âm mặt kính tràn viền màu đen ừ, đây mặt kính tràn viền của nó màu đen đây tiếp theo thì bếp này nó sẽ có những cái tính năng à, những cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm hẹn giờ nướng và chế độ à, nấu nước hâm nhiệt độ chiên cho bếp bên trái bếp bên trong thì nó sẽ có tính năng nấu cơm và nấu cháo bếp này nó sẽ hẹn giờ được 3 bếp và một bếp nướng tiếp theo ở vị trí số 15 đến với hàng trưng bày thì đây là dòng à, bếp có cái mà đây là hàng trưng bày đây dòng bếp hàng trưng bày năm sản xuất của nó là tháng 9 năm 2019 đây là dòng bếp mặt men chống xước ở vị trí số 16 thì đến với dòng bếp từ âm hiệu Toshiba đây những cái nút mà bật tắt cho từng bếp đây ở trên cùng là công tắc nguồn tiếp theo thì à, đến với à, những cái dòng bếp full chức năng mặt kính à, cường lực đây ở dưới cùng đây là dòng bếp cao cấp nó sẽ có cái nồi đặt lên á, thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng và ở bếp nướng thì có những cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm bếp nấu thì nó sẽ có những cái chế độ nấu nướng ở vị trí số 18 đây cũng là dòng bếp mặt kính thì những cái dòng bếp Rinnai sẽ có kiềng, nắp che đầu chia lửa và cả nắp khói đều là inox giúp cho ta sử dụng được thoải mái không sợ bị hư hao những cái ờ, vật dụng đó ừ. nướng sẽ hai tầng lửa tiếp theo ở vị trí số 19 đây là dòng bếp Paloma thì đối với dòng bếp Paloma này thì nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây là cái ờ, hình mô phỏng của mặt bếp đây thì các bạn nhấn vào cái biểu tượng đồng hồ đó thì nó sẽ đèn sáng ở vị trí bếp nào thì nó sẽ hẹn giờ ở bếp bên đó tiếp theo ở vị trí số 20 đây là dòng bếp uh, VIP nó sẽ được cái tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu đây và những cái chế độ nấu ờ, thêm những cái chế độ nấu của nó thì đây là chọn nhiệt độ chiên cho cả hai bếp đều được nè bếp phải nè bếp bên đây bên phải đây bếp bên trái này cũng có nè hẹn giờ nấu cũng vậy cả hai bếp đều có chế độ rang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 ở bếp nướng thì nó cũng có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử nè bếp bên phải sẽ có chế độ nấu cơm nấu cháo chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn khi đã chế biến chín thì khi mà ta chọn vào chế độ hâm đó nó sẽ hâm nóng thức ăn lên và nó sẽ kéo dài thêm từ 30 giây đến một phút nữa thì bếp nó sẽ tắt lửa tiếp theo nữa nó sẽ cùng có chế độ là chọn được cái nhiệt độ chiên các bạn có thể thay đổi nhiệt độ ở 160 độ cho tới 200 độ này thì qua đó là những cái dòng bếp mà tôi giới thiệu đó là những dòng bếp mà tôi đã được đã vệ sinh sạch sẽ thì qua đó nó cũng có thêm những cái dòng bếp mà âm bếp từ âm chưa vệ sinh đây thì nó cũng có một số những cái dòng bếp này có những cái mức giá phù hợp hơn coi cho các bạn nào mà muốn những cái giá rẻ hơn thì đã nó nằm ở đây nếu các bạn muốn vệ sinh thì à, chỉ cần cộng thêm cái phí vệ sinh thêm nữa thôi thì trước khi giao bếp thì tôi cũng sẽ à, làm một cái clip test tất cả những cái tính năng của bếp cho các bạn xem trước khi giao thì đây là dòng số thứ tự là số 22 dòng bếp này National đây là mặt bếp của nó đây ừ. đây bạn nào mà chọn được cho mình dòng bếp nào thì có thể à, chụp màn hình lại ở vị trí như thế này và gửi cho chúng tôi nhân viên chúng tôi sẽ gửi hình à, cho các bạn xem à, chi tiết của bếp và trước khi giao thì sẽ được à, test là một cái clip test bếp ừ. tiếp theo ở vị trí số 23 ở vị trí số 24 đây đây là những dòng à, bếp từ à, âm những dòng bếp từ âm này á có cái công suất à, của nó 2000W trở lên á thì nó sử dụng nguồn điện 200V ta có thể sử dụng cái nguồn điện 220 của mình ở nhà đều được còn những dòng bếp mà nó có công suất dưới 2000W thì nó chỉ sử dụng nguồn điện 100V thôi nên khi sử dụng thì các bạn phải sử dụng những cái cục ổn áp hoặc là biến áp có cái công suất uh, ờ, tương uh, công suất uh, ờ, như nhau để sử dụng uh, bếp này được phù hợp đó nhưng khi đi dây dẫn á, thì các bạn cũng nên đi dây dẫn uh, có cái tiết diện lớn tầm khoảng uh, 5 chấm đến 6 chấm để à, đủ cái công suất nấu cho nó nếu mà các bạn đi những dây nhận có tiết diện nhỏ khi mà các bạn nấu full bếp thì dây nó sẽ không đủ tải thì nó có thể bị ngắt bếp ừ. thì đây là một số dòng bếp mà từ âm chưa vệ sinh để tiếp theo à, video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ quay trở lại với dòng bếp để à, test giao cho khách thì đây là dòng bếp Paloma 330 SB và đây là nội thất của bếp đây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được ngoại thất và test những cái tính năng của nó bếp này có mặt men chống xước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 các bạn ở những video clip sau